đó là trận của Villarreal và Anderlecht thì uh, diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 17 tháng 3 thì trận này sẽ diễn ra trên sân nhà của Villarreal thì lượt đi trận uh, giữa Villarreal và Anderlecht thì uh, diễn ra trên sân nhà của Anderlecht thì trận đó diễn ra với tỷ số là một đều nha anh em thì trận này sẽ diễn ra trên sân nhà của um, Villarreal thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì uh, Tiến vào cái phần à, đội chủ nhà trước nha anh em, đó là Villarreal trong 4 trận gần nhất á, thì Villarreal đã có hai trận thắng và hai trận hòa. Thì cái phong độ của Villarreal trong 4 trận gần đây thì cái phong độ cũng tốt nha anh em. Thì trên à, đợt đi trên sân nhà của Anderlecht thì anh em thấy Villarreal đã cầm hòa với cái tỷ số là một điều. Còn cái trận trước đó nữa trước đó nữa thì thành tích của Villarreal trong 10 trận gần nhất thì Villarreal chỉ thắng được 3 trận và để hòa hai trận và để thua tới 5 trận còn trong khi đó bên phía Anderlecht thì anh em cũng thấy trong Anderlecht trong 10 trận gần nhất thì Anderlecht chỉ thắng được 4 trận và để hòa 3 trận và để thua 2 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Anderlecht cũng đang rất tốt cho nha anh em thì um, mình sẽ tiến vào cái phần thành tích chơi trên sân nhà của thằng Villarreal thì Villarreal chơi trên sân nhà trong 6 trận gần nhất thì Villarreal chỉ mới thắng 2 trận và để hòa 1 trận trước Real Betis và trước đó thì Villarreal đã thua Barca nè thua Valencano nè à, để thua trước Real Madrid thì Real ờ, thì ờ, Villarreal thì chơi trên sân nhà mình đa số là toàn thua những ông lớn thôi còn những ai mà yếu hơn Villarreal thì Villarreal sẽ có cái phần thắng rất là cao nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, uh, Anderlecht thì anh em thấy Anderlecht chơi trên sân khách trong 4 trận gần nhất thì Anderlecht chỉ thắng được một trận và để thua tới hai trận và để hòa trước một hòa một trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Wanderlecht này đang chơi trên sân khách rất là tệ nha anh em rất là tệ còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Villarreal và Anderlecht thì chỉ có một cái lượt đi của um, cúp C3 thôi nha anh em đó là tỷ số hòa một điều trên sân nhà của Anderlecht thì mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái phần lịch sử hai này nó gặp nhau uh, trên lượt đi nha anh em đó là cái trận một điều trên sân nhà của Anderlecht thì cái trận đó um, Villarreal chấp với cái mã kèo 0.5 thôi chấp với cái mã kèo 0.5 là anh em nhớ là cái trận đó Villarreal chấp với mã kèo 0.5 nha và tài xỉu trong cái trận đó là à, lộn tỷ lệ gốc là trong trận đó là chính quả nha anh em thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo gốc được nha tài gốc được và cái đội hình lúc đó là chơi bên phía Anderlecht chơi với sơ đồ là 4231 bên phía Villarreal chơi với sơ đồ 433 nha anh em thì à, còn hiện tại kèo bây giờ về sân nhà của Villarreal nhà cái đưa ra cái với cái mã tỷ lệ kèo là bao nhiêu mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nha anh em thì cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là hiện tại đội chủ nhà Villarreal đang chấp với cái mã kèo là 1,25 và tài xỉu 2,75 thì anh em thấy trong cái lượt đi thằng Villarreal đấu trên sân nhà của Anderlecht thì anh em thấy à, thằng à, Villarreal chắc chỉ có mã kèo là 0.5 nhưng tại sao lượt về trên sân nhà của Villarreal thì ờ, nhà cái lại đưa ra cái mã kèo Villarreal chấp tới 1.25 thì Villarreal sẽ chắc chắn là nắm phần thắng trong cái trận này thì bởi vậy nhà cái mới đưa cái mã kèo cao như vậy đây anh em thấy đưa cái mã kèo tới 1.25 thì đưa cái nhà kèo rất là cao và tài xỉu chỉ 2.75 thì cái trận này á, nếu mà về cái phần chốt kèo thì mình sẽ vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì cái trận này chốt kèo là mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trên Villarreal chấp 1,25 nhưng mà anh em nào chơi trang thì anh em vào cái mã kèo 1 anh em chờ kèo tụt xuống 1 thì anh em hãy vào kèo nha chờ kèo xuống tụt xuống 1 và anh em vào cái mã kèo trên mạnh tay cho mình thì anh em vào cái mã kèo trên mạnh tài tài xỉu 2,75 thì anh em có thể vào cái mã tài nhẹ tay thôi vào mẹ tài nhẹ tay thì cái trận này mình chỉ nghiêng về cái mã tỷ số là 20 hoặc 21 thì anh em cứ bến trên mà anh em lót thêm cái mã tài anh em có thể lót cái mã tỷ số 2021 dành cho Real uh, à, Villarreal nha anh em còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em có thể nằm cái mã kèo trên với mã kèo là chấp 0.5 anh em nằm chủ yếu anh em nằm cái hiệp 1 mạnh tay cho mình nha anh em nằm cái hiệp 1 Villarreal chấp 0.5 mạnh tay cho mình và anh em nằm trên thì anh em chờ mã kèo tụt xuống một quà thì anh em vào thì tỷ lệ trận này mình à, dự đoán ờ, cái tỷ lệ cái kết quả trong cái trận này là 2-0 hoặc là 2-1 dành cho Villarreal thì anh em nào mà đã xem được video này thì anh em cứ đi hịch đi hịch cái kèo mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang chơi ngoài thì muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình là 0937072613 hoặc